Nick của bạn Facebook tên là Phùng Trường hỏi rằng Kính Bạch Thầy, để yêu Tổ quốc, yêu đồng bào thì những người lính phải đi ra chiến trường để bảo vệ đất nước. Nhưng con thấy ở trong chùa có nhiều vị sư còn rất trẻ. Người còn trẻ tuổi mà đã đi tu như vậy thì liệu có đóng góp được gì cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc không ạ? À? Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> đây Bạn này bạn đến chùa, bây giờ thấy nhiều sư trẻ chứ không phải sư già như ngày xưa. Ngày xưa hay gọi cụ chùa vì cũng già già mới đi tu. Và thường là nhiều những cụ ở ngoài đời gọi là không dùng được nữa rồi, gọi là hết đát rồi, ấy, chán đời thất tình ở ngoài chán hết rồi không còn gì nữa bắt đầu mới vào cửa chùa già mới vô chùa thành ra là ngày xưa là toàn đến chùa là toàn thấy mấy cụ thôi Thế bây giờ đi vào chùa thì lại mấy thầy trẻ wow, rất trẻ thế thì bạn ấy thắc mắc là bây giờ thì yêu tổ quốc yêu đồng bào thì người ta những người lính trẻ phải xông ra trận bảo vệ đất nước thế bây giờ mà trẻ thế này đi tu thì có đóng góp được gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hay không <laughs> bạn thắc mắc cũng cũng thấy có lý đấy à. Thế xin trả lời bạn Phùng Trường thế này. Trước hết ý, thì chúng ta phải cùng nhau phân tích xem cái việc gọi là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nó thế nào. Tổ quốc thì nó gồm có đất nước và con người. Nghe không? Tổ quốc mà, nó có đất nước, có đất, có nước, có biên giới đấy, là phân chia đất và nước rồi con người ở trên cái mảnh đất ấy là tổ quốc thế thì trong hai cái yếu tố để hình thành đến cái tổ quốc này là đất nước và con người này thì chúng ta thấy cái nào là quan trọng thưa đại chúng con người đúng không con người là quan trọng thế mà con người thì người ta nói câu này nhân dân ở đâu thì tổ quốc ở đó đúng như thế đấy thầy nhớ cái bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng có tựa đề là Một thoáng quê hương, ấy. nói về cái tà áo dài của, của người phụ nữ Việt Nam. Ấy. Trong đó có câu này Thầy nhớ này. Đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu, dù ở đâu, Paris, London hay ở những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi tức là nhạc sĩ bài này thầy nói là bài rất là hay một bài hát rất hay và thời trẻ thầy cũng thời một thời hát cái bài này cái tấm áo dài của người phụ nữ Việt Nam bay ở đâu bay trên đường phố Paris hay ở London đi chăng nữa thì mình cũng thấy ở đó có tâm hồn Việt Nam nghe không? Đấy. và như vậy mình mới thấy là gì cái áo dài nó là biểu tượng mà nó thuộc về văn hóa cũng thế thôi, ở đâu có con người Việt Nam, có tâm hồn Việt Nam thì ở đó có Tổ quốc ở đấy. Nó là như vậy. Đấy. Cho nên ý, nói sâu xa thì nói yếu tố con người cực kỳ quan trọng đối với một cái gọi là Tổ quốc, mới là Tổ quốc. Con người chứ. Thế mà chúng ta thấy con người thì rất cần ở hai cái đó là trí và đức trí và đức có trí có đức là là toàn diện những con người như vậy thì mới có thể dệt nên được non sông gấm vóc được mà xây dựng cho tổ quốc này tốt đẹp được dạ. thế mà để giúp cho con người có trí và đức thì chúng ta thấy Phật Pháp đóng góp cho cái này rất là lớn. Vì Phật Pháp là Pháp luyện tâm, rèn tâm, tu tâm. Tâm ở đây gồm có trí và đức đấy, thưa đại chúng. Là tâm đó. đấy. Thực sự mà nói là như vậy, ừ, chứ không phải chuyện nhỏ. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nó không phải chỉ lo cái việc cơm ăn áo mặc hay là ra biên thủy đánh trận, không hẳn chỉ như thế như thế là đúng rồi, nhưng không hẳn chỉ có thế. Chúng ta có cơm ăn áo mặc, có người ra biên thùy để chiến đấu. Thế nhưng mà dân ở trong nước không có đạo đức, tham lam, wow, sân si, ích kỷ, ác độc, thì làm sao? Thì sẽ loạn nước, rối loạn, không phải là ngoại xâm mà sẽ là nội xâm nội chiến sẽ xảy ra và khi mà trong nước mà rối loạn như vậy thì ngoại xâm rất dễ mà mà xâm nhập đó cho nên ấy, chính phật pháp của chúng ta mới là xây dựng cái quốc phòng tâm thức cho chúng ta chúng thầy gọi từ quốc phòng tâm thức tức là bảo vệ cái tâm thức của chúng ta và và đấy là tạo nên cái sức mạnh của con người mỗi con người ừ. cho nên chính phật pháp làm nên cho con người chúng ta thật sự có phẩm chất có giá trị chứ không phải không xây dựng cái tâm hồn việt nam là phật pháp đấy mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông là ở chỗ này là ở chỗ này thưa đại chúng thế thì việc một tu sĩ xuất gia à, thực sự mà nói rất có giá trị chúng ta cứ nghĩ rằng phải là đi cày phải là đứng máy phải là cầm súng mới là xây dựng mới là bảo vệ tổ quốc ư mà những người xuất gia như các thầy nói thật là cũng đang xây dựng và bảo vệ tổ quốc một cách mãnh liệt chứ không phải không ừ. Các Thầy đang xây dựng tâm hồn, bảo vệ tâm hồn cho mỗi người dân Việt Nam, có phải không? Giúp cho chúng ta biết được giá trị của cuộc sống, giá trị của dân tộc, cho chúng ta biết yêu quê hương đất nước. Cái đó cực kỳ là quý. Văn hóa mà mất thì dân tộc mất, dân tộc mất là đất nước sẽ mất. Thế mà mà tu sĩ, những người tu chân chính chính là những người thực sự mà nói cũng thổi hồn cho dân tộc đấy chứ mái chùa che cả hồn dân tộc cơ mà chở hồn dân tộc che hồn dân tộc ừ. ở đất nước việt nam chúng ta thì có thể nói là gắn bó phật giáo cả mấy nghìn năm văn hóa phật giáo đã trở thành cốt lõi của văn hóa dân tộc dạ. thế và thực sự mà nói nếu phật giáo đến với quốc gia nào cũng thế những người tu sĩ khéo hoàng dương Phật Pháp thì sẽ rất nhanh chóng giúp cho người dân ở đó biết được giá trị của cuộc sống và chân giá trị. Cái điều đó hết sức là quý báu. Thế cho nên, thưa đại chúng, cái việc tu sĩ đi xuất gia tuy không cầm cày cầm cuốc, không cầm súng nhưng mà cũng thực sự cũng là những chiến sĩ và trên nhiều mặt trận đấy vào mà đặc biệt nhất là mặt trận về tâm hồn vào để bảo vệ để xây dựng tâm hồn con dân của đất nước cái điều đó là điều thầy nghĩ cũng rất quan trọng không thể xem thường nhất là tu sĩ trẻ đi tu thì tại sao tu sĩ trẻ đi tu thầy nghĩ là cũng rất quý tu sĩ trẻ đi tu thì càng dễ có cơ hội thành tựu đạo quả mà một vị mà thành tựu đạo quả thành vị thánh tăng đấy thưa đại chúng trong kinh nói đấy ở đâu có một vị a la hán xuất hiện thì 60 dặm bán kính xung quanh không có thiên tai đấy. nhưng năm gần đây chúng ta đang rất lo lắng cho thiên tai vào động đất sóng thần bão lũ vân vân nhiều chuyện xảy ra thế mà nếu có một vị a la hán thánh tăng xuất hiện thì ở đó 60 dặm xung quanh an lành không có thiên tai xảy ra Ai bảo vệ được cái này ngoài công đức của những vị thánh? Thế mà không những thế mà một vị thánh tăng xuất hiện còn làm lợi ích cho vô số vô số chúng sinh cơ. Đó. Thưa đại chúng, cho Đức Phật của chúng ta, Ngài ngự đến đâu thì ở đó an lành. Ngài xuất hiện ở đâu thì ở đó an lành. Nha. Nên chúng ta mới thấy giá trị của việc tu dưỡng, giá trị của người xuất gia rất là quý, không thể xem thường được. Cho nên nói gì thì nói, tuy ở ngoài xã hội nhiều người họ chưa nhận thức được cái điều này, họ chưa thấy được giá trị của người tu hành, chưa thấy giá trị của Phật Pháp, họ có thể nói những câu như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới thấy người tu sĩ chân chính thực sự làm người yêu nước, là yêu dân đến cùng và rất yêu nước, yêu dân và yêu cả nhân loại này muốn đem đến an lạc cho tất cả chúng sinh. Cái điều đó mới là điều cao quý và đấy là giá trị của người xuất gia. Thì Thầy xin trả lời cho bạn à, phùng trường như vậy.